Chị Google, bắt đầu đọc bình luận. Trần Minh Hoàng. Lô Anh yêu biểu tượng cờ lon thơ gì? Quest accepted. Wait, where are we going? Hello, uh, Minh Chiều, hello Ngọc Thạch, hello Văn Tuấn, hello Văn Dũng, hello Văn, hello uh, Minh Hoàng. Trần Minh Hoàng, mé Đà Lạt mưa đá. Mặt mếu mà tối nay có khách đặt ăn không biết đến không mặt mếu. Đúng kiểu lan tá thật luôn thì mẹ thở oxy luôn. Mệt phải luôn. Tiến Đạt, em chào Rồi, anh nhá. Luôn, cái này là ao. Đó là lập chuyện. thôi đố thời gian hello tiếng đạt hello băng mỹ mưa đá lạnh à lần là sướng rồi ở đà nẵng đang nóng phải luôn trần minh Trời, hoàng dân, thật sáng, mưa đá lạnh muốn thở oxy xong cái bây giờ nắng quá cứ nắng phải luôn ờ Trời hút phi ha sao ờ, cái ạc này mới là vừa 31 cái tìm chẳng láo vậy luôn đó tìm chẳng láo vậy cứ Nguyễn Quang Linh Ủa em chỉnh mic như nào mà giờ lại nghe nó kiểu hơi ồm ồm không trong cái mic vậy? Ủa em chỉnh mic như nào mà giờ lại nghe nó kiểu hơi ồm ồm trong mic vậy? nó bị sida đéo biết đéo biết luôn á mình dùng tầng thái cái lọc âm luôn mà nó vẫn bị nó vẫn bị vàng đúng là cái đầu mùi ừ, cái mic như cái cái đều bờ á đéo hiểu cái mic mua cái tai nghe mua hẳn một triệu mọi người mà nó khác bạn cái đời bờ đó nó sida vậy luôn quá sida mình có quen được một bé là nặng có gì tháng sáu bạn thì là nặng chơi đâu quá đúng người gì cái có khác được bạn vui ông ơi sẵn sàng ra thăm ra đi chơi với gái thì mẹ Nguyễn Quang Linh kiểu Xong như rồi, cái à, giọng nó không trong kiểu giọng nó không trong á ta đi cày đánh cho khách này không anh ơi anh Huy à, anh anh Linh này cái này á thì tối tối khoảng độ 11 à, giờ 12 giờ gì đó anh vào trong cái cái group mấy group á chế thử cái bài nào mà trên 10 tiếng anh cứ xóa hết luôn đi cái bài nào 8 9 tiếng là xóa luôn được còn cái bài nào mà mới like ví dụ như cái ca tối là cái ca tối vừa mới like xong là mới 5 6 tiếng anh để đó là xíu nó có chỉ số là ngày mai là anh xóa thế buổi tối anh vào là anh cứ xóa xóa bài ban ngày được mà còn lại để lại cái ca tối cho em sang ngày hôm mai sang ngày mai cũng thế sang Trần Minh Hoàng he he he biểu tượng cờ lon thơ di chữ F ba bé 19 t nhưng cao có 1 m 45 như loli đang cần cái phút xem cần cái cần cái phút xem vậy. Bé cao 19 tuổi nhưng cao 1m45 em quen một bà chị ở Hà Nội 2 năm năm nay bảo hết dịch về em chơi Ủa thì không mẹ 7 phút rồi đéo có game. xíu đi anh anh đéo cái thảm vậy em em ơi em thắng game còn bao nhiêu điểm em cái ạc là bị lỗi cái ạc lỗi elo thì trận lâu rồi chứ này em cứ suốt ngày cái gái rú gần ngày vậy hả suốt ngày cái gái rú gần ngày vậy mà sao anh em quen ở gần xong rồi người ta tới chỗ anh em cho bạn anh em phải phải quen chỗ này chỗ kia rồi bay tới như mẹ đối đâu vậy ờ em không quen ở gần luôn rồi có gì tới luôn cho khỏe game 28 bị mặt rồi elo Nguyễn Quang Linh đã 60 game đâu chưa xin elo đấy chờ game tầm 3 chưa 60 game đâu luôn à bây giờ đánh mà chưa 60 game đâu luôn ôi ông ơi nó không cần chạy nó lắm à, à. Đấy, đừng để chết mà không có dài ông ngoài bác, đừng đừng lên dài, đừng lên dài, đừng Dương Hồng Phúc anh Lên cái vương miện suy vong á, á cái vương miện á, cái vương miện á Cái đồ này Huỳnh à, Nguyên Cương, hello anh Đúng rồi, mấy gạt, mấy gạt trắng thì chẳng lâu vậy luôn à, mấy cái hạt trắng mới tìm chừng lâu bãi cứ, cứ mà sao mất cạc chính chéo chơi mình chơi mấy cạc này làm gì chơi xong hồi lên tới đó mình bị heo lô lại thôi à mà nếu bây giờ đánh đặt nếu có tướng phải đánh lại cực nhớ thấy là nguyên cương ở dân dễ bị đụng không ở đây là ừ, đang quen một đứa rồi này đúng là nói chuyện nó luôn này nói chuyện nó luôn đúng là một phải luôn người tóc anh đệ là kiểu gì vậy người tóc anh đệ là kiểu đồng quyền tiền gió không giống phải luôn Kiêu <laughs> Nguyễn. À nó ngáo mẹ rồi, đang kiếm một bài cứt hôm nay về sớm. Khách không được chửi khách. Tôi về sớm ơi, về sớm, về sớm để Giờ livestream bây giờ là live 3 k rồi, cái ờ, kia, chơi được ờ, mặt game rồi, bây giờ chơi tiếp 4 game, 4 game 3 game đều biết. Ở kìa, kìa cái lồn gì? xứng đáng mà không xứng đáng mà không xứng đáng bạn lùn cái kỳ kỳ với ơ cái gì muốn được cưa chung thì phải làm gì anh trai thì phải thì phải thì phải bóc quá đặt lịch thế đẩy ra như thế không đã làm ngay dịch vụ mà em cũng không đặt đu đặt ra thì chỉ cho anh sơn thế giới này anh lu đơn giản mà dương hồng mà nếu hiểu xong rồi phun đất hay sao cái đất dày vậy luôn đất ai quả đếm chết ờ anh em coi quả đời này trần minh hoàng thuê sát nít về đắp nít cho phê rồi sơn cho chơi chung phải biết tướng nhanh đi biết xong ngồi đợi ông ơi cứ cứ mang máng bị chỉ bị rườm rà nên mà bị lắng bị bị phiền phức khôi nguyên quá chăm chỉ luôn mặt cười chinh phục thì nhìn với tiện nói tóc đánh nhá chắn không hề đúng rồi gọi cali đi mít thấy chưa bảo gì không về sáng đến về lúc biết về quá trăm triệu hết rồi hơn sáng giờ nó thấy bỏ lại tục rồi sáng cho lại là được 3 k rồi đó lái muốn nghỉ chạy luôn mà Trần Minh Hoàng, hồi đi Fest Cosplay ở Sài Gòn Trời, quen được một bé hơi bị kêu biểu tượng cờ lon thơ di. Tối ngồi lại làm video, tối nay không lại đâu ha. sang kênh ba chỉ nhé. Mặt cười à, vừa răng. cái phiêu bắn bể đầu đi bạn đi. Đi Fest Cosplay ở Sài Gòn quen được một bé hơi bị của ta. Thấp được chưa? Thấp được chưa? Áp lực rồi. Trần Quang Huy, chăm giữ vậy anh. Đó hỏi hỏi hỏi thực này. Hồi đó giờ hấp được bao nhiêu rồi? Hấp được uh, ngàn đứa chưa? WG. Mèo đang Covid lên gì? người yêu mình có nhiều mối quan hệ mập mờ thì có nên hack facebook người yêu kiểm tra không ạ người yêu mình có nhiều mối quan hệ mập mờ thì thôi biệt vẫn biệt đến cả bốn chín, Trần Quang Huy ghê vậy mặt cười mình nói là nói chuyện với lồn này một hồi là muốn cái mồm lắm con gái là ít mà thì mẹ một mình nó nó hút hết trăm đứa thì ui à, con gái là ít mà một mình nó nó hút hết trăm đứa thì thì bá cháy rồi thế mà liệt mẹ ví dụ hút như thế không sợ bị bền à, à húp nhiều như thế không sợ bị bền à hút hấp như thế mà hút hóa đại trà đấy còn gì Luân Minh, cả ngày view à, càng cao rồi anh ơi, chúc anh sớm có nút bạc YouTube. biết đâu được thì mẹ nhìn nó như thế không biết đâu được như nào ờ, cứ nghĩ mình là gà thì nó mình là sóc thế nào Nguyễn Hoàng có like bên y đâu mà có nút bạc Giờ này đạp mẹ nó này Trần Minh Hoàng, với cả hầu hết tôi toàn quen dưới 19 TTH nên ok lắm. Mặt cười. Mẹ mày đi tu cũng mẹ mày. 27 tuổi mà quen dưới 19 tuổi. Ác thiệt. 27 tuổi mà quen dưới 19 tuổi. Vãi luôn. Quá vãi luôn. Trần Quang Huy, F-boy chính hiệu rồi. Mặt cười. Quá chiều đi mẹ nuốt đéo nổi lầu mình nhìn buồn cười quá bị mình đánh gần chết không chạy về nhà hồi nó chạy nó lại bị mình đánh chết luôn giờ chúng ta tóc hành gỗ em về tóc hành gỗ em ha tóc hành gỗ em về mỹ game nhanh thì làm gì nhờ đập nhà thôi đúng không Bán từ gà sớm bán hai mega là bị từ game. chắc chắn là phải ăn được sứ giả được không phải ăn được cả hai con sứ giả, dạ, không tiếng mình chạy đâu nhà sứ giả. hai chó là tập trình xíu bê chuồng nhanh thì chạy ra sứ giả, dạ, xong rồi đập thẳng chữ còn vào lấy mega ai chúng cũng không dám lao lên không phải hảo hán ai chúng mình lại đéo dám lao lên ví dụ như đừng có đại đánh bạn đừng có ok trần minh hoàng ơ cao sạch có vẻ sơn thoải mái nhờ cái là lùng nhắm mắt đánh bị tí nữa tôi lấy cầm chìm bắt mà tôi đánh cho mình xem chết mà chết trung hiếu lô con phò đó là trung hiếu đó các bạn Trần Minh Hoàng, tính ra nhờ chơi LOL với Liên Quân nên quen khá nhiều bé xinh. Mặt cười. Nói trong này một nhóm mình có thầy gái thì tôi tóc học chữ. Còn này nếu mang được có 11 con lính kìa. hào hóa thì mẹ bị người ta giếng quay lại Đúng vào một người ta quá hào hóa hay là hào hóa <laughs> Thảm với chúng tôi thì mẹ mà mới xin đấm vào cái mồm Không trường phát nào luôn Quá hảo hán Hảo hán bị người ta đấm chết luôn Được mẹ chết nhưng mà làm hảo hán Tao biết như nhập cái cái, cái meta ca xã khó chịu rồi Từ phay Faker đó bạn sao vậy Đối đầu khó chịu hay là thì mẹ thì mình khó chịu See if you can handle this! Everyone's working so hard, I won't let them down! Đấy, có bắn cái đếp được đây Vậy phải nói game rác các bạn bạn à, không thấy cái game này thiếu cân bằng game này thiếu cân bằng phải luôn mọi người lo không tính cái gì ghê gớm tham một quay nè xin biết chơi điện tử nè ghê gớm phải luôn chứ nhiều gương năm hai ừ là nhiều gương gương hai farm lại em tham lại nó có quay đó chạy ra khỏi trùng khác đạt chết hai con lính chứ gì hai con lính thì chơi rồi ok rồi đó được, được rồi, rồi, rồi, rồi. Trần Minh Hoàng, mất mạng à? Tôi chính biết là tự tôi có vẻ hơi xăng. Hãy ra đấy, anh không sức dạy đừng để bị mất sức dạy nha. Anh mua lắm, chạy xuống, từ từ từ từ từ, đánh nhớ lại nó không? Phạm Hoàng Minh, game sau thử chơi Kaisa đi anh. Cái gì? Tôi xin cầm 4 sát, 3 4 sát rồi làm sao đánh lại nó, Solo với lắm. Cái gì vậy? Tô largado. Yeah, they didn't get covered. Whatever your powers are, I'll beat them. nhưng mà cái lên biết tại lên cao là mình cái chiến đá đạp có một mình đó em là mình không hợp đi không phải đánh nóng luôn thì mình lắm quá là mình tóc bờ bả sẽ giả rồi ghê ta không muốn ăn không sớm nếu các bạn phải tại chủ mà phải đủ sức cưng cả gừng thì bạn gừng nắm sát bây giờ mới có phòng sát mà sao gừng gừng nắm sát đấy phải sao sai là rồi lắm nếu lại đi trên đầu vẫn khỏe và đừng có sang cái mẹ đây đi qua sang đi mẹ đang câu vừa cho khi ở đây này chắc chắn không kinh tế ai cũng đập đồ ăn tao đi Thường Chistana Hello vâng, anh lên ờ, này tăng cơ đi em chỉ bị ngờ nó là anh đánh là anh đếp được phải làm mẹ chứ đâu Cương Chistana, anh lai liên tục như này tối chơi gái được không? Wow, đã tìm cái tóc pin thì mà phiền quá rồi. Thôi làm phần nào. Ricardo Milo, vì hơi non cái hen. lỗ nó thì nó bắt thì có tiền thì bắt đặt mặt nó có lẽ ta chỉ cần để mỗi một người xin là được vì sinh ra đánh anh em đã có cái chừng vạt đỏ cái chừng vạt đỏ là những kiệt sức giảm đam mình rất là khó có thể đánh lại lúc đấy đánh lô cương mà Ui, là các bạn đó ơi ờ thằng lôn bán đồ kia nó mạnh tịch rồi Cương Chistana, Olaf Cay. Những cái, những cái, những cái tiếng mới. tất cả lấy phát đại vào cái chủ hai này chắc chắn là kéo cái bài đáng chơi với mạng tin chạy tiếng boss này đúng rồi thì phải tiếng hiệu tốt boss này chúng ta có thể đẩy được ngoài sau đây giờ tiếng boss này đúng tuyệt なんかもう出て Đờ phát, lên tam hợp khác gì búa búa diều anh. Cắt nhau thì chỉ trốn Bây giờ lấy cái mega, lấy cái cái giả này chạy lên thả thêm cái mega top để mà điện này chúng ta có còn cái Pop nong đây NTWG Ola tự ái kia xoa đầu cái ích chú cưng tá cậu lấy tá nhặt cái mặt được rồi lâu như vậy bé nó mạnh tinh mà cho tao hợp sẽ làm mày tánh quá cái mày tập hợp bằng đã đây là mình mất rồi view muốn thì bạn ăn chơi nhiều lắm rồi mình thấy vậy chơi thì chơi đúng không ạ đúng rồi cái nào mình dạy dạy dạy chứ như cái lựa sao hợp tác hiện tại cái lắm chẳng có thời gian để được có thời gian còn kiếm bờ bạn sẽ dạo mình rồi tôi sẽ dạo thì bờ đi anh nó dễ phải bờ được hái mình ra là em em đang phải luôn cái đến đéo đổi ra đâu bây giờ ta đánh đến đến phó mình sao đến mình ra destiny is counting on me. I won't let it down. See if you can handle this. They're fast. An enemy. Crimson về tài KPI cấp tốc 4 nghe để để Võ Anh Tuấn, nát nhà nhưng hơn mạng. game thì mình chạy cảm dài Cương Chistana, rồi đỉnh. Lỗi vì chơi game mẹ, chơi game được quý kia. chơi game chỉ chạy cái AI thì mẹ mua được nhà đúng hỏi luôn chơi game này quý kia mọi người hay chơi game mất chạy vậy luôn anh em mình có nhận cày lành kéo lành đang có chương trình khuyến mãi khai luôn nha mọi người mọi người có thể gửi tin nhắn vào facebook cá nhân mình ở đây nè nhá mình nhận cày lành nó kéo lành cái thứ đó anh em Mẹ em ơi, tóc anh em ơi Đẩy ai em ơi Có cái là tiền trần lâu vậy luôn Chơi game thì nhanh mà tiền trần đi lâu vậy cứ Em bỏ một cái len hỗ trợ đi, em bỏ một cái len hỗ trợ để Nguyễn tìm Hoàng Trường Thịnh kéo Yumi hôm bữa biểu tượng pac anh Anh bỏ một cái bỏ vị trí để em tìm chừng cho nhanh với. Cái gạc, cái gạc em elo trắng tìm chừng lâu quá. Cái này chưa mất game. đánh em mà chưa ta, là đánh ba lên rồi. Anh mình nhận từ bạc hai lên tới bạc bốn thì bạn khách gửi cũng à, khách gửi một triệu đúng rồi. Anh này khách gửi gần một triệu, một triệu mà elo 15 điểm thì đánh được khá khá đánh được bỏ tám bậc đấy tám chín bậc gì đấy thì bà hai thì có lẽ là đánh lên được tới gần tới kim cương luôn đó mọi người mà đang có khuyến mại có lẽ là đánh lên được kim cương luôn đó à, đánh lên kim cương là xong như vậy gì vậy gửi tin nhắn quá chơi game là phải đánh cho team họ đầu hàng chứ mới là chơi game x hai có nghĩa là bằng thê cày hai bậc khi xong bạn sẽ có được tặng thành bạc bốn ngồi gì đó nên <laughs> đang có chương trình khuyến mại hai không ạ hai như nào đó mọi người có thể gửi tin nhắn qua mắc lồn này chưa có ra Nguyễn Hoàng Trường Thịnh Nạp vàng đánh tới cây si biểu tượng Pacman man À, khách thuê đến tới kim cương. Khách gửi tận một triệu luôn, mà sồn phải luôn. Mình trước có mấy ông khách gửi sồn phải cứ cứ gửi tiền đánh tới đâu đánh, không cần đánh được cũng được. ở <laughs> ờ, bữa trước có một ông khách có một ông khách gửi tiền cho mình xong bảo đánh tới đâu đánh em không cần đánh được cũng được anh cho tiền em á thường mà sống trẻ nó biết tàu vui này mẹ nó cứ có chuyện biết chán ghê ấy. Phan Phong, vừa khoanh lưu hình như nào đây anh? Anh. Lộ. Lộ. Lộ. Tích không phải em lộ. Em nghe chưa? Em nghe rõ trả lời chưa? Nghe mọi người. Khoanh lưu hình như này á. Một cái gì kỹ mà chỉ làm một lần thôi nhé. Để cái gì? Để nút ship nè. Nút window nè. Nút S nè đấy だよ、9。Ờ, mặt sau nó có gì xảy ra? Cái này mình à, à có gì chạy đâu, Đấy, bây giờ chúng ta cắt cái nào này, chúng ta sẽ cắt vào cái mặt này đây. Điều, phải cắt. Cắt xong rồi chúng ta chỉ việc đưa vào bất cứ cái chỗ nào được, phải bấm vào, bấm vào để cho mình biết là mình đang dùng cái này ha. Hình cho V. thể ra một cái mặt đầu gùi. Anh em thấy chưa? Là chỗ đấy cũng được mà ví dụ như mà muốn gửi vào chỗ tin nhắn thì cũng được luôn. Muốn gửi vào chỗ tin nhắn thì à, thì ảnh đưa vào đây chúng ta cũng khinh cho v luôn đáng một sẽ đá cái ảnh vào đây thôi em hiểu chẳng mẹ mình nếu phải đấy mẹ không phải cái, cái này của mình chán nữa đây chúng ta đưa vào ô tin nhắn chúng ta khinh cho về thì nó cũng sẽ ra cái ảnh ok chưa bất cứ cái chỗ nào mà có thể cho về thì chúng ta cứ quăng cho về và nó sẽ đã ạ đó là thao tác thủ thuật cắt màn hình của của Windows chúng ta còn có thêm một thủ thuật cắt màn hình nữa là nút Ctrl nhé Ctrl Alt với phím A để vô để hai phím trước rồi bấm phím còn lại để hai phím vô Trần phím Tú anh nhận nhiều thế cày nổi không đó rồi mình sẽ cái này đó nhưng mà cái này là phải bấm lên nút luôn xong rồi cũng tương từ của quăng vào phần cho về như bình thường mình đổi sao đổi rất cả tin này chủ yếu là thiếu ăn cái còn khách mà chứ chủ yếu là thiếu khách cái còn ạc mà á à, à, chứ còn người cày mà thiếu à. mình có nguyên một đội cày đông vậy luôn vào trước cái đợt mà mình nhận bốn chục cái ạc ôi trời bốn chục cái ạc mà một cái ạc đánh khoảng 20 game bốn chục cái ạc anh em tính khoảng khoảng bao nhiêu anh em 800 game à không hình như là bốn trăm mấy năm trăm mấy game đâu tại vì mấy cái đó là đánh có 10 game đầu thôi á sau đó mình có nguyên một team mình cài á mình cài xong rồi mình quăng ra team mình cài được lắm team mình mỗi thằng nhận hai ạ nhận lính của mình khoảng tám thằng lần đợt trước mình nhận khoảng tám thằng lính mỗi thằng hai ạ mười sáu ạ coi á mình thêm hai ạ nữa là 18 ạ cứ khoảng hai ba ngày là xong xong một cái ạ thì thì đánh cũng nhanh mà sạc sạc sạc sạc sạc sạc xong hết làm cỡ cùng xong hết đặt luôn nhanh vậy luôn cái gì đâu mà phức tạp đánh nhanh như thế là sao mà làm được tế được nó chạy cái bi à người nó bét này ờ, luồng nó trừ giảm bảy mươi phần trăm anh vì anh một vé anh có đi không đi đi đi đi đi, đi. phải đua không anh được anh đâu giờ mà anh chưa có lịch đó ngày mốt đặt lên xong là phải đợi khoảng một ngày á thì mới có ví dụ như hôm nay đặt đó thì bỏ từ chủ nhật ra giờ để thứ hai đánh mới được tại vì giờ là khuyến mãi giờ là khuyến mãi khách hơi đông giờ là khuyến mãi khách đông phải luôn một ngày đánh 3 k đó mà đánh không hết nó không hết khách ngày đánh 3 k là đánh được với ba khách đó Mình có thể bỏ bỏ vị trí trong chương trình nhận cứ không chương trình lâu ấy mà chắc không là mình đánh được ba game đó mình không đánh được bốn game đó lộ đồng chí ờ đó mình lại đó Đồng chí ơi Đếm này nó gì Tôi thích quá Chỉ tắt phải tắt mình nó cũng vậy là được Nó ngồi chửi nhau đéo Đừng im rồi Hỏi phải slap cái này một Akali gà bảy luôn đúng không? Có người khi hơi căng, hơi nát tí Có nghĩa là chúng ta đánh đúng kiểu đi được nhà, chúng ta có đánh mẹ đó Cường Chistana, theo anh ai là chùm Easy Việt Nam? Đó, đó xem, đó xem này. không là mình đánh được ba game đó mình không đánh được bốn game đó Trần Quang Huy, chắc chắn là đếch phải anh rồi. Mặt cười. thì tôi lấy thằng chìm bắt mà tôi đánh cho mình xem một ít mạng cũng yêu ta phát lồn này ảo luôn trực tránh ép riêu luôn chứ không trời không ô ra là cắt chặt cái tiêu được bạn qua đây cả bót đến luôn là tiện ô vì vậy nhiều loạn chưa ô đồ nhìn mướt kìa ừ, hóa là cái game này có cái cơ chế gì cũng được sao ngán cái nào nhỉ? mày cắm mày đâu ngán đâu mình bình thường rồi. luôn mua nãy nằm đợi rồi cấm bạn mua nãy rồi cấm bạn lúc rồi bị điên rồi nó cấm cả hai rồi nó có gì Trần Quang Huy, Alista. Hello, nó bị ngáo vậy luôn có lúc bị cấm rồi con Morgana bị cấm rồi nó bảo mình biết lúc học Morgana <laughs> má em vừa phải thôi chơi game làm khó đâu vậy đi một trận đi thôi đơn để cho đi FP đi mỏ Cường Chistana anh đánh SP một trận đi một nhân tài lúc tài năng kiệt xuất như tôi mà nên bắt tôi phải đi FP à thế thì gì thì thấy một chơi ông FU ba triệu không hào cao hơn luôn em đố em biết là bao nhiêu triệu không hào á em nghĩ mặt cười rất mặt cười tại đang con cặp chơi game mười 15 game thì bà trả vậy bà trả thế chơi game bao nhiêu năm rồi muốn chơi game bao nhiêu năm rồi ai chơi game mười năm Trần Quang Huy, tài nắc củ cải chơi game 10 năm như anh thì lại chả hay. Mặt chơi cười. Mình, mình chơi liên minh rồi được uh, xong bạn sẽ có được tạo thành bạn bốn ờ như vậy nhá sáu bảy tám chín hiện tại mua mười hai đúng không Bảy năm rồi bảy năm liên minh điện thoại rồi bảy năm liên minh điện thoại và chơi game đấy là chơi liên minh điện thoại, còn chơi điện tử là bao nhiêu năm rồi chơi điện tử là chơi từ năm lớp hai, lớp hai là khoảng ờ, bảy tuổi cứ cho là tám tuổi đi năm nay à, hai mươi tuổi 15 năm 15 năm cho điện tử 15 năm cho điện tử đặt hai chiều đứng gì thì ổn nhất Trần Tú, anh luyện easy nhiều vậy, nhỡ nó bị ao meta thì sao? Mẹ xem phim tới giờ phút này mà còn bị meta như vậy không nào? đúng là chiến mới chiến mới phải luôn Cương Chistana, em chơi từ năm lớp 1. Tính là ngã của đạt thì em sẽ chơi nhiều. Mà FD của mình 8 triệu thông thảo rồi em ơi. 8 triệu thông thảo rồi. Trời, bọn mọi người. gitu 30 seconds until minions spawn. kéo quả thì phải đi vào lòng người luôn còn Blitz kém như thế là đi chung kết thế giới được rồi ngày mai chúng ta sẽ thấy in game ZDg Zaga Trần Quang Huy Zaga em đánh dây nhiều nhất mà có được 700k à D ai chơi mày chục game FPU phá hay mất một con lính rồi Everyone's working so hard. I won't let them down. Và đi đây. Cường Chistana, cần hai luôn anh. Quy đứng sát cái bờ tường như thế mà nó lướt vào nó trói mình được. Ảo vậy luôn. Lý vừa đánh cái gì không? Vừa đánh, đánh chết mẹ qua Kali rồi còn gì. Cường Chistana, không được. Đó anh em đồ sao đếm thì sao dính chịu quả quýnh chứ bạn đang từ từ nó bao nhiêu nó chết như thế ghê lớn vậy cái kỳ kỳ đó mẹ có lủng cả cái tay nữa vậy luôn ai này muốn mà đánh chắc bè luôn mà đi không không bố gì ghê vậy bạn <laughs> anybody. Didn't ờ, Cầm Bảo Linh, hello anh chúc anh có một buổi chiều vui vẻ nha. Bùi Ngọc, chỉ em cách đánh easy hay như anh đi. làm. Đánh như những gì mình đánh. Vương quốc Nam Phương lại gặp một Samira xanh. Thương Chistana. Dùng tùn nhá chỉnh sơn cao lắm. Nguyễn Tình, hello anh. Cương Chistana, sao không thấy anh nói NS rồi? My friend's down. Cương Chistana, ai nghe thấy Sơn nói không? tình. Nick bị gì rồi anh? Nhân u u, mặt cười ổng đang chi hẻ. Cương Chistana. Rồi anh. Thôi bị phiền anh em ở nha. Rồi, bạn anh luôn rồi nha. thôi mà đang quan tâm biết là mẹ gì bình thường mình đánh thì có nói mẹ gì đâu mà mà biết với tại một cài mười game đầu hết bao nhiêu á gửi tin nhắn qua mình với mọi người tin nhắn qua facebook cá nhân mình đó khi mà dưới con bình luận đó, thì đã đánh bại rẻ lắm quá trung hiu đạp mái nãy đi chơi hơi lâu cáu xác nhà vậy luôn Trần Quang Huy, thích, mặt cười. quá cái game đéo ai biết chơi luôn à, có việc biết chơi bảo nếu ai biết chơi thế là có thằng giết người được thật rồi ờ, đó biết chơi ngại đi nó biết chơi rồi thích mà rồi hang luôn nó farm ừ. hào anh hello anh hào anh thịt mẹ cầm bóp nó rồi tại nó có vương nữa thôi tao muốn chơi luôn kìa Nếu người ta phát hiện cái này Cương Chistana, láo à? Cà phê đừng pha cái chủ. mẹ nó nó đứng nó pha mình bị thân kia mày cắt được mình chết mẹ nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm xin lỗi trời ơi quá mới tặc luồn trung hiếu lỡ mồm mặt cười đánh vào click mà không cho nó kéo lại lần <laughs> fp đánh vào click kéo đi địch lại lần ad bảo đi bạn cứ kéo nó lại làm gì ủa chứ đánh vào click không kéo nó lại thì bây giờ đại nó ra à? đánh vào click không kéo nó lại thì bây giờ bắt đại nó ra chistana dồn kìa chán luôn Stop, stop, stop yếu quá rồi à biết tăng cơ thì mẹ không năm mình có tác dụng cho biết mẹ Yunan không năm làm việc gì đấy tao vô cái yuna nhổ cho cục cướp phí chết tao vô cái cái sao nhổ cho cục cướp phí tao ăn ra chết Nguyễn Trung Đức, ép tim bạn xanh quá. Nhớ lại. Thì mày nhớ lại các bạn. Mẹ. Đét cái chủ có, bạn đừng có tên Suzuki của nó là chỉ cần đét nhà thôi mà. chết kìa địch mẹ con con con con, con lùng đấy sau lưng kia khỏe với em luôn Trung hưu Nó băng luôn trụ đi phổ Điều Điều chạy xuống vòng được mẹ con còn các bạn Quang Tuấn Yồn đánh hay vậy hàng thì chạy đâu rồi dắt gai lên cái dắt gai tôi nói tiếng việt không thì mẹ đọc không hiểu tiếng việt luôn à hay là đéo biết cái dao cài tới luôn gì luôn đéo biết giáp gai là cái luôn gì luôn thì kìa à thì mẹ đúng không lấy được cái giáp gai rồi bớt phạt hoàn hảo tuyệt vời thế là có đã có một cái giọng hồi đó <laughs> cày hồ mẹ đấy Nguyễn Tình, ổng mà lên cái ngọc quên lãng là toang luôn. đã có giá đánh chết thì mình khi nào là lên từ cái xuyên giá mà đánh chết được. mình cả <laughs> thằng kéo một thằng thì thằng kéo một vàng ép kiệt mẹ mày kiệt mẹ mày đúng rồi chạy đi đừng có đứt quá chạy vương quốc nam phương ngày o nổ cháy thế này thì tối nay có like không sơn à, tối nay tối nay là lạc cảnh im mẹ thôi Nguyễn Tình, em phôi phai cái gì anh? vời đấy đi mọi người bye đây. anh em nói rồi thằng lên đập nha ui tuyệt vời thôi thằng lồn nó đứng được mặt con chủ kia đi bài luôn là dạ, được rồi đập nhà đập nhà đi bạn dạ. mà cái tủ còn dám máu gì đó thanh sang game nào anh sơn cũng gánh còng lưng tít tít tít bạn xong lên đi về xong về về ăn về ăn về ăn con lòng về ăn con lòng đứng nè mà đi chung với mình đi đánh nhau em mà đừng phạt phạt thay đổi còn biết được không tăng sao à, tao rảnh hơn quá bài ta bài bác đấy thì hồi đéo đánh thằng nét Nhìn mẹ nó khổ quá đủ con rồng Quá tuyệt vời chúng Ta đã có rồng đầu tiên của chừng đó Rốt cuộc chúng ta còn có con rồng đầu tiên của chừng đó Quá nhiều con rồng Rồng nhiều vậy luôn Mình chỉ 4 thì 4 khoảng Gửi tin nhắn qua anh nha à, Thành Việt hiện tại đang có khuyến mãi á hiện tại đang có khuyến mãi à, giảm giá các các chơi á chuyện nha mắc hiểu quá đi con mẹ nghĩ nha mắc hiểu quá cái đi quá cái gì tiếp đi không má đang chơi game bảo nghĩ nha đau buồn quá trần quang huy Em buồn ngủ quá em đi ẻ nha. Ricardo Milo, bắt nó vừa ẻ vừa đánh. mẹ cái thừa rồi người đi Quang Tuấn, cho nó đẻ đi anh, game thôi mà. Tôi lại anh lại, từ từ, đi cũng vậy, từ từ mà. con luôn con rừng con luôn con rừng Minh Hiếu, Hi Anh, thiếu à Hào Anh, 179 giáp vãi lúa chưa? đá chạy bộ cái việc mẹ bất rơi tại cái cánh nè Quang Tuấn, một tỷ củ cải. Hai cái ức tung điệp mẹ, hai cái quy. Ricardo Milo, vãi lúa Yon Auti gần kẻ địch, mặt cười. có mỗi thằng lùn ở đây hơi biết đánh tí nếu thằng lùn biết đánh Quyền Nguyễn, Yon đánh hay quá, Yon giúp team bạn đi đến chiến thắng. Trời ơi, đéo chơi điện tử luôn, giờ làm sao? Quang Tuấn, Blitz đang hối hận vì không đi ẻ sớm hơn. Không được chơi trình tự bị bản rồi hai cái đường và đéo mẹ chơi. phòng 12 Huỳnh Nếu Duy, cứu hết nổi rồi anh Nguyễn Trung Đức, không gánh nổi chung, trường hợp này năm sát nít thì win. Mặt cười. Nó là cố tình điều bàn cái team anh rồi mà cứ hốt hết chứ nhỉ. Nó ra được thằng thằng chết hết luôn nên mở mua năm thằng lại. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. tại nó có thôi Quyền Nguyễn, Dồn gánh tim mà ý em là gánh tim bạn. Má Bác luôn biến rờ mình cái cho luôn nó thì lết rờ mình cái Quang Tuấn, mẹ vãi cả lìn chin, mặt cười. Tao mình như kiểu mình bất đồng của mẹ nó được tiếng hô luôn. Hào Anh, cây vô danh đam ảo vãi lúa. à rất lồn 250 thì cung hai trăm năm thiệt mãn lao vô cho phát hay là lắm vậy chỗ này nó bắt không được ừ, tham gia được nghĩ đánh đấy đi về chơi bài đó Huỳnh Duy chịu biểu tượng Pacman tròn mà kệ vô điệp mà xì một đuôi luôn vào cái áo tròn nhưng mà cái áo tròn là cái món đồ mình cảm giác phế bãi luôn và giao tranh kiểu chứ gì cũng nổ cái là mất mẹ áo tròn nữa mình cứ nghĩ là lấy cái áo tròn để khác thì cái rồi nó Nguyễn Tiến Sơn là còn Samira xanh đam ảo diệu vãi kết mà hay là như nào đấy nhưng mà đi phải chỉ cần chui vào giao tranh cái là mất luôn cái áo tròn luôn á cái áo tròn không mất một cách ảo nhiều lắm bình thường ví dụ đánh đi mà cái vòng âm nó nổ cái bục cái nó là mất luôn cái áo tròn cái áo tròn phế cái áo tròn đúng kiểu phế chó luôn nếu mình chưa từng làm gì ở bức mẹ áo tròn rồi hay mình có nhận cày đang kéo anh đó hiện tại đang có chương trình khuyến mãi x2 luôn mọi người có thể gửi tin nhắn vào facebook cá nhân mình ở đây ha nhá mình có nhận cả cày đang là kéo anh luôn nha mọi người đức trung thoái hóa đốt sống lưng luôn rồi biểu tượng cờ lon thơ gì má khách đánh còn còn nhiều nè áo quá đừng mà đánh nhiều nè như thế ai đánh chết cái gì luôn là rưỡi mà cách đánh cách đánh của Yune không 14 nhưng mà ác quá luôn biết ai chán hay biết mấy hôm nay đều chán mà biết cái kỹ lồn vậy ác thiệt chứ má không mười lăm chưa ủa sao mình thấy có mấy con nó đánh được được mà sao được mẹ nó đánh theo tướng gì mình phải luôn đúng không nó bữa trước anh thấy đánh order cái sơ đi top ổn mà sao bữa nay em đánh con Yone đi top không 015 tụt mẹ xong nó đánh con single đi đi top không 011 trời ơi má em thêm gắn xong đánh như thế đéo biết gắn kiểu gì luôn nó bữa đó thêm mình đánh xong nó đánh con single đi top không 011 trời ơi xong bây giờ đánh con Yone không 015 má anh bắn bị luôn á nên mình bóng vậy tại lúc anh vẽ ví dụ như mà team nó chất tướng rồi này kia anh có thứ dễ chơi tí thì cùng chơi chứ cái chất tướng kiểu John con... Smith có anh gánh cái là sống buông thả mặt cười cái chất tướng cái kiểu con ti lớp với với con gì kìa rờn cái là đi mẹ không biết chạy đường nào luôn không biết cái kiểu gì luôn này ta làm cái content game vừa rồi được game vừa rồi làm content các bạn ok game vừa rồi cho lên video địt mẹ chạng chạng chèo mẹ trên sống má anh bắn gì luôn theo anh ai chiếc tướng xấu chiếc tướng xấu mà bán lộn đánh cũng, cũng phải lộn quá em em không biết gắn cái gì thế là đánh được ba game mất rồi mà lâu xong cái một hồi cái khách đánh vua là mình bắt khách đánh Yumi á trong cái ông nào đánh chung với mình xong ra rồi biết chơi Yumi nhất nhưng mà một con tướng thì leo rank hiệu quả vậy luôn còn gì à, đánh Yumi leo rank thì phải gọi là tuyệt vời ở mặt trời mọi người thấy đánh con Yumi leo rank đúng kiểu quá cháy ai làm gì được đéo ai làm gì được đúng không mọi người mà leo rank hiệu quả là cứt luôn chứ nó không phải là không hiệu quả đó Real đang trong à, vừa rồi nó trắng một thật dài nhưng mà rồi có dài lắm các bạn dài bằng cây rồi 35 phút cho này là cây dài cây dài cây dài là từng tay này chỉ cái tên nhưng mà rồi có thể là kiểu sinh sống hoặc như nào đấy mà trời nó ác luôn thì tiếp đếm vậy này nghĩa vừa rồi gặp đến content là gì ta zombie đây đi Huỳnh Duy, thoái hóa cuộc sống 1 vs 9, mặt cười. Như thế thường, cái content như thế thường, ai mà tới đấy được. Cái content nào mà đọc làm biết, cái tên nó hay, đọc làm biết mà tướng 200 đồng, khái niệm tướng 200 đồng nghe các bạn cũng muốn con cưng 200 năm rồi hết cái này cái này này kia cái chặt biệt như vậy đó rồi trên đó có còn đó là là đa mạo đa mạo vừa vãi luôn đứng hết một mà còn mất cả cái mi luôn kìa Thấy mình có cảm giác không phải là ngày nay đánh mình em em có phải em đang đánh anh hay là thì mẹ em đưa đặt trai đánh anh á đúng em đánh hay là ai đó đánh đây hôm bữa thấy đánh ngôi được cái sơ thay phải luôn mà hôm bữa nay thấy đánh kiểu có người khác nhập vào đánh á hôm bữa đánh có ngôi được cái sơ tuyệt vời lắm tuyệt vời phải luôn quá sao bị đánh tướng rồi đánh cái game đó em đánh tướng trong game được nói tôi thấy cái chuyện nóng quá em đang làm bài và trước em đang làm bài bài gì đã chơi game mà làm bài gì á vì chơi xong rồi làm chơi đã thôi tập trung chơi xong rồi làm gì đó làm chứ Thank you rồi tóc rồi AD rồi FP rồi pick rồi rừng rồi nhà đi pick đi ra đi pick điện điện bạn không biết Ờ. cái đăng lùn gì mà cái đăng bạc không mà thằng không biết không biết giờ vừa nãy có phải sẽ mất không còn sao mới đá đấy được tam đường và tức còn có thì đánh bình thường no no no Cường Chistana. bài anh nha. cái mic nó bị ngu à, cay vậy luôn Trần Quang Huy cái mic lùn phiền ghê á ừ, thì phải luôn hay ấy, thì mẹ cho tìm một cái mic mới đi còn cái mic phiền mãi cứ không hay rồi quá sắp xếp game đó được rồi sẽ mất rồi đánh nào này mấy hai mươi mấy nè Ừ. Trần Quang Huy, em mới gửi Momo 500k, mõm đó anh. ok mày. Rồi 35 sắc, 23 sắc. Cầm con Samira mà đánh cái đàn này cái kiểu đánh máy nó xanh chụp cái thì chơi game nói chuyện gì vậy luôn. Cái logo chiếc nó đâu ai quá đâu. Thái Professor Graves wouldn't be happy with me fighting outside of school, but he doesn't have to know. Đinh Trọng Tín, ủa sao lai giờ này thế đại ca? Ráng nói cha rồi có vụ cho khỏe, làm video các thứ. Nói ra là nghĩ ơn. hai đánh 11 game. Welcome to Sunrise Rift thế mình làm như thế thì thôi mình làm mẹ hai k năm ba tiếng là khỏe mình làm như thế là sáng mình làm mẹ năm game xong nghỉ năm chơi mình, mình uống nước tí thì mình lại tiếp năm game nó khỏe vì khi mình làm bốn game bốn game bốn game mình chia ra bốn game mình được ba k Thank Minions has spawned. Biết không nghe được rồi. Lại không nghe được. Tiền mẹ đi. nó về mẻ đi mã được mẻ ra được thôi nó chịu chứ sao được nghe được gì chưa mọi người khả năng phần mình nếu nghe mẹ gì hết mình rồi cảm ơn năm trăm mà em em bay ra làm Alo Trần Cương Easy giờ Được. đi tóc khỏe Được. không anh? Nghe được gì không anh Bịt mẹ anh em người ra nhỏ có người ra đỏ là cái bài bạch nó phải là mọi người ra đỏ にペットの供養 Điểm nó to nó bé không được lọt cái chết chơi Chiều nó, nó bị có mạng đã được tin nhắn ok không ạ bây giờ đã được chưa ạ không đề đâu mọi người đốt giá bằng tiền là tối à tối làm việc ta có khuyến mãi giảm giảm giảm trong đều dùng cái cái đèn Dương thế anh, rẻ rẻ á anh. Điều biết À, cái gì Phan Quốc, Easy lên vương miện mà không lên lưỡi hái được không anh? Em thấy lưỡi hái nó cứ yếu yếu. Không anh, và lên 12 để lấy để lấy thì kiếm đó thế anh tính em phải không lên 12 không có thì kiếm không có thì kiếm dưới vậy luôn anh khoa mic bihu ha easy à, bút rìu hay là bút rìu hay là tập hợp đây Đinh Trọng Tín, mấy giờ nghỉ đại ca? nhìn lắm các bạn làm vẫn cũng có ăn được à. ở đâu ra người ta đánh cái trụ hết thôi chạy nước bờ thì đúng rồi Đinh Trọng Tín, mặt cười, ké tí. nó đánh đuổi thôi luôn mình chạy xuống mình cóc cái mình đá mẹ đâu ra cái lý lẽ kiểu có hiểu luôn Training is important, but a little fun never hurt anybody. Cả văn tiệc, chán quá Hà Nội chưa mở nét. Trọng Tín, nét Hà Nội mở rồi bê ơi. À, Hả, phải dùng cái lòng thiết của dính Đinh Trọng Tín, mấy cái vở kinh với gì gì đó 22 phần 3. Mắt chứ bữa. Cả Văn Tiệp, Đông Anh chưa mở. Trọng Tín, Đông Anh ngoại thành tôi không biết. Đinh Trọng Tín, khách đâu đại ca? lỗ bia gớp rồi có biết là lỗ chơi luôn bạn Đinh Trọng Tín, tìm bằng chứ dễ cốt đấy đại ca. Thôi đùa quá thì em chơi những kiểu mới biết chơi điện tử luôn á em. đánh đúng anh, em đánh đúng cái ranh bạc luôn á. quá đi mẹ. Trọng Tín, chưa lên giày, mặt cười. Đấy, chạy lại bút anh đánh nguyên mẹ bọn em chắc á vô tốc biến nó đánh vô mi hơi ghê Đinh Trọng Tín, mèo Nguyễn Tình, Samira trận này hơi non. mình có những cây đánh kéo và hiện tại đã có chương trình khuyến mãi nhân hai đinh trọng tín ngáp nhiều thế tức là mặt thêm một cười. hai luôn ha anh em có thể gửi tin nhắn vào facebook cá nhân ở dưới phần bình luận nha anh em nhá những cây đánh kéo anh các thứ ha